mời các con cùng tìm hiểu qua phần kiến thức nhé. Cô có ví dụ sau. Một ô tô đi được quãng đường dài 170 km hết 4 giờ. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đó đi được bao nhiêu km? Các con nghe lại. Một ô tô đi được quãng đường dài 170 km hết 4 giờ. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đó đi được bao nhiêu km? Các con cùng phân tích với cô nhé. Bài toán cho chúng ta biết là một ô tô đi một quãng đường dài là 170 km. Trong thời gian là 4 giờ. Và bây giờ thì người ta hỏi là trung bình mỗi giờ ô tô đó đi được bao nhiêu km? Tức là hỏi xem trong một giờ ô tô đi được bao nhiêu km? Chứ mình có dễ dàng tìm được không các con? Và chúng mình làm thế nào? Đây cũng chính là bài toán liên quan đến việc rút về đơn vị cả quãng đường dài 170 km đi trong 4 giờ. Vậy ta có thể tìm 1 giờ một cách đơn giản đúng không nào? Ta sẽ tìm như sau. Trung bình mỗi giờ ô tô đi được là ta lấy cả quãng đường là 170, ta chia cho 4, ta được 42,5 km. Đáp số 42,5 km chính là quãng đường đi trong một giờ. Đây là quãng đường ô tô đi trong một giờ. Quãng đường này người ta còn gọi là vận tốc của ô tô trong một giờ đấy các con ạ. Trung bình mỗi giờ ô tô đi được thì các con thấy mỗi giờ ô tô đi được 42,5 km thì ta nói rằng vận tốc trung bình hay nói bắn tắt là vận tốc của ô tô là 42,5 km, viết tắt là 42,5 km trên giờ.